Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Giang Crypto Mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang Com Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto lại chia sẻ giới thiệu review cho anh em một app chống coi ngay trên chính điện thoại của anh em luôn nha Ok, thì anh em đăng ký kết quả thì mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Sau so, em click bấm chọn lên đó, lúc này sẽ một giao diện như này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 Tiếp theo anh em quan sát ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TEDx của anh em trên app này. Anh em nhấn vào sao chép địa chỉ ví này, sao chép địa chỉ ví TEDx này, sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask, rồi Orler, vân vân và mười hai. Kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để đến anh nạp tiền nhá. Và anh em có lưu ý nhá, là min nạp trên app này là 5 TEDx ha. Ví dụ như này mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình nhá. Điều tiên nhất mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành sáng địa chỉ phí table like cho kia về đây ha. Sau đó anh em sẽ nhập số lượng tiền anh em muốn làm này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 thì em quan sát ở đây có 6 phần trăm 6 phần trăm nghĩa là sao là anh em sẽ nhận 6 phần trăm trên tổng số tiền định anh em đầu tư anh em nào vào nhá và cứ sau 24 giờ tức là một ngày anh em sẽ rút tiền được một lần nhá và chỉ thêm hiện 6 phần trăm là mức trung bình thôi còn anh em nạp bao nhiêu thì sẽ có mức lợi nhuận khác nhau ha tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho em một invest này tức là đầu tư này đó thì đây sẽ có hai bốn năm năm gói đầu tư nha và mỗi gói thì chúng ta sẽ có mức lãi suất của ờ, thời hạn chu kỳ khác nhau này đó anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn chọn ha Lúc này sẽ là một giao diện như này. Kế tiếp anh em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào Participate in Investment để tiến hành tham gia đầu tư nha. Ngoài ra recharge rồi nạp tiền này, invest list tức là danh sách các gói mà anh em đã mua đã đầu tư ha. Kế tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ được cho em một share này, tức là chia sẻ link này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 thì đó là những cách kiếm tiền chính của chat này tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại mục mai này ok thì em qua sang là mục tdx deposit quality mà mình đã làm 9 tdx thành công vào này rồi nha thế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền nha anh em nhấn mục withdraw này thì ở đây anh em có ra là chúng ta sẽ có hai tài khoản rút tiền là tài khoản cơ bản và tài khoản quảng cáo này đó và giới hạn rút tiền hàng ngày của mình ý, mình có thể rút tối đa ở đây là 0,45 đấy nha nên mình sẽ điền mục câu tờ này là 0.45 sau đó mục address em sẽ đến anh dán địa chỉ vì tiết của anh em nha sau đó anh em sẽ đến anh nhập vào bảng nhập này và cùng nhấn vào confirm để xác nhận rút tiền nha Ok, lúc này sẽ thông báo là service success tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ đến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tên của mình đã được cộng hay chưa.